Xin chào các bạn đã quay lại với chương trình sửa xe đạp với Sài Gòn Bike Shop Hôm nay Vân um, bảo trì một chiếc xe có xe Twin thắng V um, dùng thắng V dầu Magura Dân vừa làm vệ sinh uh, phủi bụi xong để cho các bạn xem cho nó kỹ nha thì mình sẽ tiến hành tháo ra và xem những bộ phận nó như thế nào và sẵn dịp đây Vân sẽ chia sẻ với các bạn cách bảo các bạn xem tôi di chuyển cái thắng bên đây hiện tại má thắng bên đây các bạn để nhìn xem nha để tôi sẽ kéo tôi sẽ đưa bô thắng ra ngoài hoặc đưa vào trong nhà ra ngoài đúng không rồi tôi chịu cái cánh bướm này lại nè tôi bẻ này lên rồi các bạn thấy chưa đi vào bây giờ tôi đẩy vào bên trong tôi sẽ đẩy tới theo chiều kim đồng hồ dẫn vào các bạn các bạn đẩy xong các bạn bẻ cánh này lên bạn thấy giờ chưa tiếp nữa cứ thế chúng ta bẻ đi đó. các bạn thấy hành trình nó đã vô vào rất là sâu đã xem như chúng ta đã biết canh bố bên đây rồi ha và hành trình hai bố đây nè đi trên một đường ngang đường thẳng đường ngang mặt phẳng nha các bạn nó không có bị lệch lên lệch xuống lấy ra rồi các bạn xem Magura có một cái khung khung sẵn người ta nói trong cái phục nha các bạn xem mỗi lông đàn cho ta lông đàn canh để cho chúng ta trượt không bị dướng vào má sườn thì hai lông đàn này nó có cái dấu thì các bạn gắn bên trái bên phải qua cũng được hết nhưng mà phải có cái chiều nha cái mặt này lên trên cái mặt bị cắt nè là mũi lên trên up nha xong thì đây là cái khung các bạn đây là cái khung không có cái này là chúng ta không thắng được thứ nhất là định vị nè định tâm càng thắng càng thắng hai cái à, heo dầu mỗi bên một con heo các bạn xem phía sau đây đây cái cánh mà để chúng ta tăng chỉnh bố nha ra vào nha bên đây cũng vậy ra vào thì chúng ta xây các bạn thấy có răng không răng nè răng xoắn nè răng xoắn xoắn to đó và bên trong răng xoắn nhuyễn nhỏ khi chúng ta chỉnh bố chỉnh bố đưa bố tăng đưa bố ra vào đúng vị trí xong chúng ta khóa lại khóa an toàn lại thì các bạn xem kỹ thật sự ra nó là cái cổ dê các bạn đây các bạn không siết bóp lại nè đúng không ừ. chúng ta siết nó bóp lại thì à, bắt buộc phải có cái khung này không có khung này chúng ta không thắng được thì trước khi ráp khung chúng ta quay mặt lại nha để nhìn thấy rõ hai cái tán này các bạn định vị vào nó đưa vào xong rồi đó bạn gắn cho đúng đúng không khi các bạn di chuyển á, thì nguyên cái khung này đi theo nguyên khung đi theo lên xuống và qua lại qua lại không được bao nhiêu cả xem nha ta đưa vào để bắt buộc cái con này đây phải đưa vào con này con khóa thì à, khi chúng ta canh chỉnh xong chúng ta khóa là con này con chết fit luôn cố định luôn cố định luôn còn con này là không cố định được tại đây là khóa để làm gì khi chúng ta thay vỏ xe tháo bánh xe ra thì chúng ta lấy ra xem nha rồi giả sử chúng ta xác định được vị trí bánh xe chúng ta khóa lại nha chúng ta khóa lại nè phải đè sập đầu này vào khóa lại xong rồi đây bây giờ khi trên đường đi chúng ta tháo xe thay chúng ta tháo bánh xe chúng ta thay vỏ xe hoặc chúng ta xì bánh xe chúng ta lấy ra thì cái vỏ nó to này bằng má niền các bạn cái vỏ nó to lắm đúng không lấy ra không được chúng ta lấy này ra sụp ra chúng ta không đụng không lấy khung này ra nha chỉ lấy cái cái một con heo thôi đó là các bạn lấy ra được rồi đó đúng chưa chúng ta xì cái vỏ lấy ra còn nếu mà các bạn khó lấy nữa thì các bạn có thể tăng không cần tăng 4 lấy cái này ra luôn cũng được nhưng một bên là chúng ta lấy được rồi thì các bạn thấy rõ ràng rõ ràng thắng Magura rất là dễ chứ thật sự không có khó thắng Magura rất dễ ráp không khó nha các bạn thì chúng ta dùng một à, một sợi dây cước xin lỗi dây cước dây nhựa các bạn rút bên đây và một dây khác chúng ta rút trên tay nắm tay thắng đó khi chúng ta bóp thắng vào chúng ta rút lại cho nó chịu lại bạn thấy à, bê tông lồi ra không hành trình bê tông bắt đầu đi ra nè đây sáng rồi đó hành trình mỗi bê tông này đi trung bình là khoảng chừng 1 à, cm đổ lại rồi các bạn nhìn kỹ trên mấy cái uh, má đầu bê tông có bụi giờ chúng ta lấy bằng chạy tiếp tục hoặc khăn nói chung bằng chạy là đánh tốt nhất xong nha giờ đến công đoạn thứ hai là chúng ta dùng cái à, dầu dầu này các bạn dầu này là một loại dầu máy may thì cái à, dầu này nó không có tác dụng mạnh tới tất cả các cao, cao su và nó chỉ làm bôi trơn và không có ăn mòn và đồ bôi trơn nó rất là lỏng lỏng nó dùng lý do tại sao nó dùng trong máy may thì trong cái máy may à, của phụ nữ may đó các bạn biết á khi những người phụ nữ máy công nghiệp ngày nay thường thường ngày xưa là ta đạp còn ngày nay á thì máy công nghiệp thì các bạn thấy motor nó kéo nó chạy tốc độ rất là nhanh cực kỳ nhanh nhưng mà nó không có lực lực nó không bao nhiêu hết thành ra nó không dùng mỡ bò không dùng nhớt và nó dùng dầu máy bay dầu này khi khô thì bốc thì khô thì không có để lại bất cứ cái gì cả còn nhớt khô là lấy lại chất nhờn bụi bặm dơ hoặc rít hoặc mỡ bò khi uh, hết chất bôi trơn nó sẽ thành bùng bị rít thành ra cái dầu này là tốt nhất rồi bây giờ các bạn nhiễu vô đây nha bây giờ nha rồi lúc này chúng ta dùng một tay kia chúng ta lấy sợi dây à, cắt sợi dây nãy ra đó. giờ chúng ta bóp liên tục liên tục ok các bạn thấy bây giờ tôi làm một mình được rồi ok chưa đó, các bạn bóp thế này nhớ nha các bạn trong đây là không có dùng chất ăn mòn gì cả nhất sơn sẽ đạt cũng không bằng dầu mối may tương tự chúng ta sẽ làm bên đây khóa bên đây lại bằng dây à, nhựa rồi ta để cho nó giữ cho đúng mặt phẳng ta cho dầu vô thì dầu nằm ở trong đây không chạy ra ngoài được tại nó có hình lõm mà rồi các bạn xem bóp bung bóp bung liên tục cho dầu lọt dầu bên trong nếu mà dầu để trên đây nhiều quá mà nó lọt ra ngoài này, gắn bó, bố thắng vào nó lọt vào má ta má thắng dầu này thắng không ăn nha đây là cách bảo trì khi bê tông bị kẹt hoặc là chúng ta có bà xe của chúng ta chạy thường xuyên á chúng ta biết đi đường rừng đường nước đường này đường kia đó thỉnh thoảng chúng ta ở nhà làm tối chúng ta làm chút xíu là xong rồi đúng không giờ bóp thắng nha em bê tông nhảy rất nhanh ok chứ các bạn nhớ nha ta dẫn thẳng vào thì chúng ta tiến hành lắp vào nha thì trước hết lắp vào bây giờ xem như chúng ta lắp hàng lắp à, gắn thắng mới đi rồi đây hai con lông đền có chữ ấp các bạn nha đưa lên chúng ta ấp mặt vào trong rồi cái khung này thì à, chúng ta đưa vào thắng đúng không đưa vào thắng trước khi đưa vào đưa vào trong sườn ok chưa các bạn đơn giản không hai tám là định vị nhá lọt vào cái lỗ ạc gô này nè là cái lỗ này định tôi nói định vị là người ta đã xác định vị trí đúng rồi đó mình chỉ đưa vào thôi rồi chúng ta gắn vào đưa vào trong sau đó di chuyển con này sập vào dùng con ốc lực à, lực giá sau gã vào bên đây giá dạ, thẳng các bạn không có cứng nha chúng ta muốn chỉnh nó thì chúng ta phải đưa cái cái vành vào nếu mà khi chúng ta gắn vào mà chúng ta khóa thử nha khóa thử lỏng quá quá lỏng chúng ta phải siết vào chút xíu đây các bạn thấy nặng hơn không đây tăng đưa khi nó dặn vào là con vào con vào thì khi nào mà khóa lại thì nó sẽ rút vào trong khi chúng ta gá thắng vào gá bánh vào thì chúng ta thấy đây cái khung nó di chuyển vô thắng nằm ở dưới đây Vậy chúng ta cho lên bằng nha bằng dưới liền thì chúng ta kéo trước hết là chúng ta phải đưa một tay đưa lên và đưa lên nếu như các bạn thấy nó bằng nhau nè nhưng mà cái má thắng nằm như vậy cũng không được đúng không phải chỉnh sao cho nó song song dạ, như đúng như chúng ta chúng ta chỉnh thắng về thì các bạn xem nói gì đó bằng nhau hai đường cong đường cái đường à, má vành đó phải song song nhau không được như thế này nha các bạn vậy cũng không được nhá đó, nó phải như thế này đây song song về hai mặt mặt phẳng và mặt đường lai của cái vành cái niền đúng không rồi thế này là bắt đầu chúng ta dùng chúng ta chỉnh hai bên giống như vậy hết sau đó chúng ta dùng khóa lục giác này chúng ta khóa con này lại nha sau khi chúng ta chỉnh dùng tay chỉnh cho đều các bạn thấy đây đúng chưa cho đều sau đó chúng ta đưa hai hành trình chúng ta tạm giá giảm giá hay lập giá này lại bạn thấy vào chưa nhiều đúng không ta xả ra xem như bên đây đã xong thì chúng ta khóa lại chúng ta làm bên phải ta canh ngay khóa dưới chúng ta sẽ chỉnh thắng bố thắng làm gì không được đúng không đưa vào ok các bạn nhớ nhé xây cái này một tay cầm con heo dầu và một tay cầm cánh bướm tăng đưa như thế này nè chúng ta xây xây và kéo tới kéo lui sao cho má thắng nó à, nằm đúng vị trí của nó rồi xong chúng ta khóa con này lại ha, cứng tí nha các bạn con này không khóa nhẹ được nếu các bạn khóa nhẹ đó là cổ dê này ôm con heo dầu không cứng khi chúng ta bớt thắng á, thì khi hai hai bít tông này chạy vào khi lực nặng á, thì hai heo này sẽ chạy ra cũng vừa tay thôi nha